Yeah, boy. Yeah, I'm so quang. Yo. Don't lo hang. Say, ah, fa, oh. Yeah, I'm so quang. Yo. Don't lo, tiam sáng lỗi diệu chiều tối à, chiều chiều chiều tối là nhà chơi vino xuất vi neo chiều yên cả xuất ô yên xuất sẽ cà phê nhị hành thổ xây phá ngã lỡ nhân ca con gian ơi say we siam we we tim say ơi say ơi we we tây khan na khoa านว่างา làm chưa về chia chiều ta về nên ơi nhân nó nhân xuân tu mười à quy họ sơi à phá liệt nhất là có xin sẽ sẽ giang à chấm à sẽ giang đúng à siêu sẽ à, à, à, phá ơi xin sẽ sẽ giang à chấm à giang đúng ô si nhu na tu pa phan ôi chi phun nhẹ nhu na lê khoa gọi xây phá phạm nhồn ế to ngã vô khỏa chi ngã phát ô phê nhồn à sẽ chấm tao phát thiên gọi sẽ à, phá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 sẽ vừa phà cú choáng ô sen xe phà ô tê nhiều sẽ vừa phà cú choáng ô sen chưa nhồn ai si pa ôi chấm nó sẽ chè cùng à, sẽ khoa tiếng ô chấm cho nhiều đấy sầu si pa ơi tiêm như nhu sê na ta sê miên sầu giang lối to chiều to à, chiều chiều chiều ba nhàng suốt vị nô chiều xê ba chiều chiều ba nhàng sẽ suốt vị nô ก็ตรงอ่า ya do ya sun ya se chu rồi si à, à, pa ơi chui se ya ma yo do ya rồi à, chín giang

sĩ phá ơi chun chưa sẽ thô nài chết xuống siam chun tiểu ê chàng lọ nhân cả tòng rắn ô tựa đánh phun hà tại dây dây tàu tim kia dỗ ôi chầm xe xe na thìn vừa miu xe xe pha ơi chầm xe xe thìn mà vừa miu song chầm yeah

nhân tu mẹ tàng sa nhân mê bữa dài ôm bữa sa nhân mê bữa phiêu sang mẹ nín phiêu à sa nín à xíu nín à kê nhằm chú quang vô tháo chía 谁？ เสียนหน้าเป็นคานย่างควายิ้มโอ้ yatina pangpana tuntao pan oh Amén. Yêu à, quên mau dâm ô hang chơi quê nà chiêu nhị tế in xê phá ơi 在贵呀，就啊，是你在的家就。 khô tay ninh hồn dám sang á liễu sinh ơi dâm chàng và khuya chia hàng chủ xế phá ơi dâm chàng và khuya chia sang á đi ôi quang suy xì mưa dịp giới à quân quân xì phá quang suy mưa dịp giới à bài bài quang suy phần phần văn ô đông suy dân à tiêu à bất giờ em ngăn si phá ơi đồng sang dân à tiêu à sẽ dân giờ em ngăn dám sang à liêu mãi rồi sẽ phá ơi soi bữa mình na chỉ na sẽ bữa trái rồi suốt bữa mình chỉ trong tiền xin ơi chú quỳ sẽ phá ơi lòng cho mưa ná gì ná chú siêu quỳ yam sang á liu siêu chấm cà quê sẽ quê quân hàng siêu tiêm ca quê xây kê quê quân á nguyện ô y phung ca quê xây lo mối hàng xây bao